Angkor Wat là do nền văn minh siêu tiên tiến xây dựng. Rất nhiều người đã từng sửng sốt trước sự vĩ đại và bí ẩn của Angkor Wat khi tham quan ngôi đền này ở Campuchia. Điều kỳ lạ là Angkor Wat có các hoa văn điêu khắc mô tả những con thú đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước, còn có hình chạm khắc chiếc kính viễn vọng và hệ mặt trời lại là hình ảnh của tương lai. Làm sao mà những người thợ điêu khắc ngôi đền này có thể biết những sự việc của quá khứ hàng trăm triệu năm trước và cả chuyện của hàng trăm năm sau? Ai mới là người thật sự xây dựng ngôi đền huyền bí này? Phía hàng xin chào các quý khán thính giả giáo sĩ người Bồ Đào Nha Antonia de Maddalena, người đã thăm ngôi đền vào năm 1586, đã kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự vĩ đại của Angkor Wat và viết rằng đó là công trình xây dựng đặc biệt đến mức không thể miêu tả nó bằng bút mực, đặc biệt là vì nó không giống bất cứ công trình xây dựng nào trên thế giới. Nó có các tòa tháp, các họa tiết và các đường nét tinh tế mà chỉ những thiên tài mới có thể thực hiện được. Angkor Wat được UNESCO đánh giá là công trình tôn giáo lớn nhất thế giới. Biểu tượng của nó được in trên lá cờ của đất nước Campuchia xinh đẹp. Đền Angkor Wat, khu tổ hợp với những kiến trúc đá vĩ đại Angkor ở phía tây bắc biển Hồ thuộc tỉnh Siem Reap, Campuchia với hơn 1.000 ngôi đền có quy mô khác nhau, bao gồm hai cụm quần thể cách nhau 1,7 km là Angkor Wat và Angkor Thom. Theo nghĩa hiện đại, Angkor Wat nghĩa là thành phố của những ngôi đền, có diện tích lên đến 1,6 triệu mét vuông. Đền Angkor Wat được ngưỡng mộ bởi vẻ hùng vĩ và hài hòa của kiến trúc, sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc và số lượng lớn các tượng thần được trang hoàng trên tường đá. Tháp trung tâm của Angkor Wat cao đến 65 mét, cao hơn bất cứ một tháp chuông nhà thờ nào ở châu Âu được xây dựng vào thế kỷ 15. Sau khi đế chế Khmer lụi tàn, Angkor Wat đã dần bị quyền lãng. Vào năm 1860, Angkor Wat được nhà tự nhiên học và nhà thám hiểm người Pháp Henry Morus phát hiện ra. Ông cảm thấy chấn động và viết một trong những ngôi đền này có thể chiếm một vị trí danh dự bên cạnh những tòa nhà đẹp nhất của chúng ta. Nó vĩ đại hơn bất cứ thứ gì mà Hy Lạp hay là Mã để lại cho chúng ta. Một trong những giả thiết nổi bật nhất về Angkor Wat là công trình này không phải được xây dựng bởi người Campuchia vào thế kỷ 12 mà được xây dựng bởi một nền văn minh tiền sử dựa trên các ghi chép và phát hiện của các nhà khảo cổ học. Các luận điểm bộc lộ nghi vấn, phải chăng đây là công trình của người tiên sử? một Trình độ kỹ thuật những phát hiện gần đây của ông Prim Mohan, một vlogger và là nhà khảo cổ nghiệp dư người Ấn Độ đã mang đến những bằng chứng rất thuyết phục rằng với công nghệ 900 năm trước thì Angkor Wat khó có thể được xây dựng bởi người Campuchia. Ông Brian Mohan đã tính toán rằng để xây dựng Angkor Wat có diện tích 1,6 triệu mét vuông thì nó phải sử dụng ít nhất 10 triệu mét khối đá. Giả thiết vua Srevarman II là người đã xây dựng Angkor Wat trong 37 năm và rằng những người công nhân đã liên tục làm việc 12 giờ đồng hồ mỗi ngày thì tổng thời gian xây dựng trong 37 năm sẽ là 9 triệu 723.600 phút. Vậy khối lượng đá cần khai thác sẽ tương đương với 1 tấn trong 1 phút. Mỏ đá tại Promkulen cách Angkor Wat 80 km được coi là nơi cung cấp đá chính cho công trình này. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra rằng việc khai thác vận chuyển một tấn đá qua quãng đường 80 km rồi sau đó gia công, gọt, đẽo, lắp ghép, tất cả diễn ra trong vòng 1 phút là điều không thể làm được, thậm chí kể cả với công nghệ hiện nay. Giả sử vua Sri Ramanchu huy động được 1.000 nhóm thợ để làm việc thì khả năng hoàn thành tất cả các công đoạn trên để lắp ghép một tân đá trong vòng 1.000 phút, tương đương 17 giờ, cũng không khả thi với trình độ công nghệ thô sơ của Campuchia 900 năm trước. Ông ẩn lưu ý rằng để xây dựng Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh có diện tích chưa đến một nửa so với Angkor Wat thì người Trung Quốc vào thế kỷ 15 đã cần sử dụng đến 1 triệu công nhân với hơn 100.000 thợ thủ công xây dựng liên tục trong 14 năm. Rất khó có thể hình dung rằng trong thế kỷ 12, người Khmer lại có tiềm lực ngang bằng hơn so với Trung Quốc ở thế kỷ 15 để có thể xây dựng được đền Angkor Wat vĩ đại. 2. Trình độ chế tác khác nhau một điều rất dễ nhận ra là hình tượng thần được tạc trên các cột đá từ thời vua Sri Vamachu rất đẹp nhẵn nhụi, khớp nối giữa các khối đá được làm rất khéo và tỉ mỉ. Trong khi các bức tượng Phật được tạc vào thời vua Treverman VII sau này vô cùng gồ ghề và sọc sạch, vì sao công nghệ chế tác giữa hai thế hệ cách nhau chỉ vài chục năm mà lại khác nhau một trời một vực như vậy? Ông Brin Mohan còn phát hiện trong quần thể Angkor Wat có một tòa tháp nhỏ bằng đá được xây dựng rất xấu, tương phản hoàn toàn về kích thước công nghệ, kỹ thuật chế tác, độ bền và mức độ thẩm mỹ so với các công trình khác ở Angkor Wat. So với Angkor Wat, Angkor Thom đã bị đổ nát khá nhiều và trình độ kiến trúc cũng thua kém xa. Ông Merwin cho rằng những công trình xấu xí và kém bền vững này mới chính là sản phẩm mà người Campuchia 900 năm trước tạo ra, còn đại công trình Angkor Wat thì có lẽ không phải là di sản của người Campuchia vào thời đó. Mặc dù người ta tìm thấy bức phủ điêu khắc hình vua Sri Ramatu với Angkor Wat trong quần thể di tích này, nhưng so với sự vĩ đại, tinh xảo, phức tạp của Angkor Wat thì bức phù điêu về đức vua lại quá đơn giản, nhỏ bé và mờ nhạt, khiến cho chúng ta tự hỏi làm thế nào mà người đã sáng tạo ra một công trình vĩ đại lại có thể được lưu danh theo hình thức như thế này. 3. Nằm trên một đường thẳng, còn gọi là đường lê chạy vòng quanh trái đất. Vài chục năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện rằng nhiều công trình cổ đại nổi tiếng trên thế giới đều nằm trên một đường thẳng, còn gọi là đường lê, chạy vòng quanh trái đất. Một trong những đường như vậy có lộ trình chạy qua đảo Phục Sinh, kim tự tháp Ai Cập, các hình vẽ trên cao nguyên Nazca ở Peru, Angkor Wat, kinh đô Persepolis của đế quốc Ba Tư cổ đại, thành phố cổ Mohenjo-daro, đền thờ thần Amon ở ốc đảo Siwa, thành phố bị thất lạc Petra, thành phố Ur của nền văn minh Sumer cổ đại vùng biển chết ở gần địa Trung Hải, dãy núi Himalaya, sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khu di tích lục địa Atlantis trong huyền thoại. Như vậy, Angkor Wat cũng nằm trên đường lây này. Ngày nay, nhiều người gọi những đường lây này là kinh mạch của trái đất vì nó chạy qua những công trình cổ đại có kiến trúc phi thường và vô cùng bí ẩn, thậm chí có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa nền văn minh nhân loại ngày nay. 4. Dùng kính viễn vọng để quan sát vào 900 năm trước Tại một công trình ở Angkor Wat có chạm khắc cuộc chiến giữa thần Vishnu và thần Indra. Ông Prin Mohan đã phát hiện ra một chi tiết mô tả một người phía thần Indra đã sử dụng một vật kỳ lạ để quan sát thần Vishnu. Vật thể đó được xác định là một ống kính viễn vọng. Lịch sử khoa học hiện đại ghi nhận rằng ống kính viễn vọng được Hans Lippershey phát hiện ra vào năm 1608, cách đây khoảng 400 năm. Vậy làm sao mà người Campuchia lại có thể sử dụng chiếc kính này vào 900 năm trước đây? Một điều kỳ lạ tương tự đó là ông Bryn Mohan cũng đã phát hiện ra tại ngôi đền Horsaleshwara ở Ấn Độ, được cho là xây dựng từ thế kỷ thứ 12, có hình chạm khắc một trận chiến giữa hai vị thần. Trong đó cũng có một người sử dụng kính viễn vọng để quan sát, còn có hình chạm khắc của những thứ như tên lửa chiến đấu nữa. Hai ngôi đền trên đều bằng đá, có kiến trúc cực kỳ phức tạp, được cho là xây dựng trong cùng một thế kỷ ở hai đất nước khác nhau và cùng mô tả kính viễn vọng một vật thể được coi là phi hiện thực tại thời điểm xây dựng. Điều này mang lại câu hỏi lớn cho giới khoa học hiện nay. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất. 5. Những hình thú đã tuyệt chủng trên bức tường đá tại Angkor Wat, ông Bryn Moran đã phát hiện ra một hình chạm khác một con voi bốn sừng. Đây là loài thú có thật trong lịch sử và đã bị tuyệt chủng vào 2 triệu năm trước. Một bộ xương hóa thạch của loài thú này đã được tìm thấy tại Sulawesi, Indonesia và đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia của nước này. Ở một trụ đá tròn, ông Brin đã phát hiện ra hình chạm khắc của một con thú khác với cái đuôi lúc nào cũng nằm ngang và cái đầu kỳ dị gọi là linh cầu răng. Theo các nhà khoa học thì những con linh cầu này đã tuyệt chủng 26 triệu năm trước. Vậy, vào 900 năm trước, khi mà ngành khảo cổ còn chưa phát triển, làm thế nào mà những người thợ điêu khắc lại có thể nghĩ ra được những con thú đã tuyệt chủng này? 6. Những bí ẩn về thiên văn học Hàng năm, cứ vào hai ngày điểm phân, tức khoảng ngày 20 tháng 3 và 20 tháng 9, các du khách có thể chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú duy nhất trong năm, cảnh mặt trời lên lúc sáng ngày 20 tháng 3 hoặc xuống vào lúc chiều ngày 20 tháng 9, vào đúng vị trí đỉnh tháp cao nhất của Angkor Wat khi nhìn từ phía cổng vào của ngôi đền. Chỉ vào hai ngày này, mặt trời mới có thể đi vào đúng vị trí đó làm sao mà những người Campuchia 900 năm trước lại có thể xác định được hiện tượng điểm phân và xây dựng Angkor Wat chính xác đến một mức độ như vậy. Tại một công trình khác có khắp bức tranh, trong đó thần mặt trời của đạo Hindu ngồi ở giữa và 9 người đang ngồi dưới chắp tay nhìn lên ông. Điều này đã mô tả hệ mặt trời gồm mặt trời và 9 hành tinh lớn đang xoay quanh. Nhưng cần lưu ý rằng sao Hải Vương mới được phát hiện ra gần 400 năm trước bởi nhà thiên văn học Galileo, còn sao Diêm Vương thì thậm chí mới được phát hiện vào năm 1930. Cả hai ngôi sao này không thể được nhìn thấy bằng mắt thường nếu như không có kính viễn vọng. Vậy, vì sao mà những người thợ điêu khắc 900 năm trước ở Campuchia lại có thể có được những kiến thức thiên văn chuẩn xác và có cả kính viễn vọng để quan sát được hai hành tinh mới trong hệ mặt trời này? 7. Trung tâm của một thành phố tiền công nghiệp lớn nhất thế giới Thưa quý vị, vào năm 2007, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã sử dụng ảnh vệ tinh và các kỹ thuật hiện đại khác kết luận rằng quần thể Angkor là trung tâm của một thành phố tiền công nghiệp lớn nhất thế giới. Thành phố này có một hệ thống cơ sở hạ tầng khá phức tạp, kết nối một khu đô thị rộng từ 1.000 đến 3.000 km vuông tới những ngôi đèn nổi tiếng ở trung tâm của thành phố. Đây được coi là một thành phố thủy lực vì nó có một mạng lưới quản lý nước phức tạp được sử dụng để ổn định, lưu trữ và phân tán nước một cách có hệ thống nhằm phục vụ sản xuất và sinh sống của lượng dân số từ 750 đến 1 triệu người. Nếu như thành phố này thực sự tồn tại vào những năm 1100 thì khi đó chắc chắn Khmer là một nước hùng cường nhất trên thế giới và văn minh của họ hẳn sẽ được lưu truyền đến ngày nay, nhưng rõ ràng lại không phải như vậy. Như vậy, chỉ có thể nghi vấn rằng thành phố tiền công nghiệp có chữ Angkor Wat là một thành phố tiền sử được xây dựng bởi những người xuất hiện trước nền văn minh 5.000 năm lần này của chúng ta. Vậy, ai là chủ nhân thực sự của Angkor Wat vẫn còn là một câu hỏi bí ẩn. Xem qua các bằng chứng về Angkor Wat thì các hoa văn mô tả những con thú đã tuyệt chủng là hình ảnh của quá khứ, còn hình chạm khắc chiếc kính viễn vọng và hệ mặt trời lại là hình ảnh của tương lai. Làm sao mà những người thợ điêu khắc ngôi đền này lại có thể biết được những sự việc cách họ hàng triệu năm trước và cả câu chuyện của hàng trăm năm sau đây? rõ ràng, những hình chạm khác cho thấy một nghi vấn lớn về khoảng thời gian, công nghệ và kỹ thuật, kiến thức thiên văn cần có để xây dựng Angkor Wat. Phải chăng Angkor Wat không phải được xây dựng vào 900 năm trước, mà nó đã được xây dựng bởi một nền văn minh tiền sử cách đây hàng triệu năm với trình độ công nghệ rất cao? Cần lưu ý rằng biểu tượng chữ vạn của nhà Phật đã từng xuất hiện rất nhiều lần ở các di tích về các nền văn minh tiền sử vì vậy, rất có thể tín ngưỡng Hindu giáo đã từng xuất hiện ở một nền văn minh tiền sử nào đó và họ là những người đã xây dựng đến Angkor Wat. Lịch sử nhân loại chứa đựng bao điều bí ẩn và hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của con người hiện đại. Có lẽ chúng ta cần thoát khỏi lối tư duy cố hữu, những định kiến. Có như vậy, ta mới có thể nhận thức và lý giải một cách rõ ràng và minh xác về nguồn gốc thực sự của những công trình bí ẩn, ví dụ như Angkor Wat.